chào tất cả các bạn, mình là Minh Hằng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Hôm nay ăn gì thì chắc là một câu hỏi mà rất nhiều bạn lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu đúng không ạ? Lúc nào mình cũng suy nghĩ trong đầu là hôm nay mình sẽ ăn gì, mình sẽ nấu món gì Là một vấn đề rất là nan giải luôn Và hôm nay thì mình cũng không biết là tối nay mình sẽ nấu món gì nữa Nhưng mà chắc là tí nữa thì mình sẽ xem ở trong tủ lạnh của mình có món gì thì mình sẽ nấu món đấy nếu mà các bạn đã theo dõi video này của mình thì nhớ xem hết video này nhé Để xem là uh, bữa tối hôm nay thì mình sẽ nấu món gì Và nếu mà các bạn thích video này của mình thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Và bây giờ thì mình sẽ đi um, uh, chuẩn bị đồ ăn đây Hai Sau một hồi loay hoay tìm mãi đồ ăn ở trong tủ lạnh Tự nhiên lại nhìn thấy một em bí đang nằm lăn lóc ở dưới góc bếp thế là mình đã chợt nhớ ra là hôm nay mình sẽ nấu món canh xương bí đỏ Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành làm thịt em bí này nhé Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt bỏ cái cuỗng này đi này Hay, quả bí này để lâu trông rất là cứng Cắt là rất là khó luôn Cứng thế yeah. Wow Wow, trông quả bí này rất là ngon luôn này Hi, sau một hồi loay hoay mãi thì cuối cùng cũng làm thịt được em bé này Ôi, các bạn có thể nhìn thấy là nhìn màu vàng ở trong quả bí này rất là ngon luôn này Giờ thì mình sẽ bỏ hột của nó ở trong đây nhé Sau đó thì mình sẽ đi gọt vỏ bí này đi Nhìn đã thấy ngon rồi À quên, nếu mà các bạn muốn ăn hạt bí thì mình cũng có thể lấy hạt bí này nhé xong rồi mình sẽ đi phơi khô ấy xong rồi mình sẽ rang lên và ăn được tại vì lúc trước mình ở nhà mình thấy bà mình cũng hay kiểu lấy hạt bí này này mang đi phơi xong rồi cho vào rang ấy ăn rất là ngon luôn không có gì mua ở ngoài quán đâu nhá vì vỏ của quả bí này nó hơi cứng ấy nên mình sẽ không lấy cái nạo để nạo được ấy nhưng mình phải gọt bằng tay nó hơi lâu một tí ừ, đây là bí sau khi mà mình đã rửa rồi nhá giờ mình sẽ thái để miếng để nấu canh ấy nếu mà để nấu canh thì các bạn nên thái miếng to nhá để khi mà mình nấu ấy mình ninh nó cùng với xương thì nó sẽ không bị nhỏ ấy cái bí này thì mình ăn rất là tốt cho mắt ấy trẻ con mà nấu cho trẻ con ăn thì cũng tốt ai à, sao của nó nó cứng đấy nhỉ ỉa à. sau một hồi loay hoay vật vã với em bí này thì cuối cùng mình cũng thái thành công nhá mình đã sắt khúc thành công rồi này mình sẽ để đây rồi bây giờ mình sẽ đi cho xương và ninh nhá có ai thích ăn xương như mình không tất cả những món từ xương mình đều thích hết Xương của mình thì mình đã bỏ ra cách đây trước một tiếng rồi ấy Nhưng mà nó vẫn chưa ra đông ấy Thôi kệ, mình cứ cho vào đun vậy Chắc kiểu gì tí nữa nó cũng tan thôi Ninh xương nhớ cho một ít nước mắm vào để cho gia vị của mình thêm đậm đà nhá Cho một ít nước mắm vào Rồi đậy vung lại Ok, và chờ thành quả thôi nào trong thời gian đợi xương thì mình sẽ đi kiếm cái gì ăn nhá mình sẽ lấy một ít mận mình vừa đi chợ mua về bao nhiêu mận là 5 nghìn đấy mình giờ mình sẽ đi rửa bằng nước muối ấy, xong rồi mình sẽ đi ăn để đợi xương chín nhá Ờ. Hey, mình định review cho các bạn món mận này nhưng mà chua quá Thôi mình sẽ review cho các bạn món ăn khác vậy Sau một hồi đợi chờ vật vã thì cuối cùng nồi xương cũng đã sủi rồi nhá Nồi xương của mình đã bốc khói rồi này Giờ thì sẽ mở ra xem xương của mình đã bay nứt ra chưa Ok Xương đã nứt hết ra rồi nhá giờ thì mình sẽ để cho một lúc nữa cho xương của nó mềm hẳn ấy thì mình sẽ cho bí vào xương của mình thì đã mềm rồi nhá giờ sẽ cho bí vào cho bí vào sau khi mà mình cho bí vào ấy thì mình sẽ ninh thêm tầm 30 phút nữa hoặc là 15 phút nữa tùy vào bí nhé để cho nó mềm bí ấy. Khi nào mà bí mềm thì chính là món canh xương của chúng ta đã hoàn thành rồi Bữa tối hôm nay của mình không chỉ có canh xương mà còn có cả mướp đắng xào trứng nhá Mình sẽ đi gọt quả mướp đắng này và tí nữa mình sẽ xào với trứng để ăn kèm Mướp đắng này thì như mình biết là sẽ có một số bạn là không ăn được mướp đắng Tại vì nó rất là đắng Thì nó mới gọi là mướp đắng Nhưng mà mình lại rất thích ăn mướp đắng Tại vì tất cả những món gì liên quan đến mướp đắng như là mướp đắng xào trứng này, mướp đắng nhồi thịt hay là mướp đắng luộc mình đều thích ăn hết Mình chả hiểu tại sao nữa Mình sẽ bỏ hột này đi này Mình thích ăn nhất là mướp đắng xào trứng gà Mình sẽ tách bọ hột của nó ra nhé Sau đấy lúc nào mà mình chuẩn bị ăn ấy Thì mình sẽ thái nhỏ ra Xong rồi mình sẽ xào với trứng là ok Sau khi mà bí của chúng ta gần chín rồi Thì mình sẽ cho gia vị vào nhá. Mình sẽ cho một ít muối vào Sau đấy thì mình sẽ cho một ít mì chính Các bạn lưu ý là mình cho một chút mì chính thôi nhé Mình đã ninh được tầm 15 phút rồi nhá Giờ mình sẽ mở ra xem Wow, mùi rất là thơm luôn Ok, và bí nó đã bở bở rồi nhá Nhìn này, bí rất là bở luôn Cái bí này nó bở chặt đấy, nó không bị bở tung toét đấy bạn lưu ý là khi mà mình bí của mình chín rồi ấy thì mình bắt xuống rồi mình hạng cho rau vào nhá họ cho lúc ở trên bếp thì nó mới sẽ bị rau sẽ bị vàng ấy cho một ít rau thơm vào cho vào ok bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị bữa tối hôm nay Vậy là mình đã nấu xong bữa tối hôm nay của mình rồi nhá Bữa tối hôm nay thì sẽ có là canh bí nấu với xương này Đậu luộc này Một ít ừ, ờ, trứng xào với cả mướp đắng Và một ít cà Bữa cơm hôm nay trông rất là hấp dẫn đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ đi thưởng thức đây Mời các bạn cùng thưởng thức bữa tối hôm nay cùng với mình nhá Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và đừng quên là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn!